Mọi người hôm nay Nhung sẽ vào bếp để làm cái món ờ, kim chi cuộn với thịt và cùng với lại bánh bột gạo mọi người ạ à, cái món này không biết tên nó còn gọi là món gì nữa thôi nói chung là nhung vẫn chưa nghĩ ra cái tên để đặt cho nó <laughs> ở đây là nhung có kim chi thì cái kim chi này là mình lấy cái kim chi bẹ mình chỉ lấy cái cái cái bẹ lớn thôi nha mọi người để mình cuộn và ở đây là một cái bánh bột gạo đặc nguyên và cùng với bánh bột gạo là bên trong có chữ trừ nữa và đây là thịt ba chỉ bây giờ nhung sẽ à, lấy cái kim chi là mình sẽ lấy cắt cái bẹ ra mình chỉ lấy một cái cái tàu lớn thôi nha mọi người để mình cuốn với thịt cái kim chi này mọi người phải làm cái kim chi chua mới ngon và kim chi này mình đã vắt hết nước rồi người mọi người mình giải đều kim chi này cho để cuộn vào cùng với miếng thịt nha đây là miếng thịt ba chỉ của mình bột gạo nó như là cái bánh dày của mình ấy nhưng cái này nó là bột là gạo tẻ nha mọi người sẽ cuộn bó chặt đó xong rồi mình sẽ thái mình sẽ cho lên nướng nha mọi người như này là vừa chín kim chi mà vừa chín thịt nữa mọi người. Mọi người bây giờ Nhung sẽ đi hòa cái gia vị nước sốt nha Ở đây là cái nước kim chi vừa rồi Nhung làm ấy thì Nhung không có vứt đi và Nhung giữ lại Thì ở cái nước kim chi này đã có đầy đủ gia vị như gừng tỏi Và cái những cái chất ngọt như là nước hoa quả đầy đủ đây nha mọi người Nên là chúng ta không vứt đi mà chúng ta chỉ cần nêm vào gia vị theo đúng khẩu vị để chúng ta ăn thôi mà tùy theo cái loại kim chi mà chúng ta mua ấy Thì mọi người lên và mọi người thử nhá Cái kim chi này mua là nước nó nhạt Nên là Nhung sẽ chế theo cái cái vị của gia đình nhà mình ăn là mình sẽ cho một thìa muỗng bột nêm và hai thìa dầu vừng có dầu vừng nó mới ngon nó mới thơm ba thìa nước mắm nha mọi người cùng với lại ba thìa đường đường là mình cho nhiều sau đó mình sẽ hòa tan lên nhưng sẽ cho 200 ml nước cũng nữa vào nha mọi người để hòa tan cái đường và cái gia vị bên trong này. và bây giờ nhung sẽ cho cái nước sốt này lên cái thịt của mình nha mọi người ơi, cái nồi thịt của mình cũng đã được rồi bây giờ mình sẽ giải chi trừ lên nha mình sẽ dùng cái chi trừ mà để làm bánh pizza đấy Đó. bây giờ là mình Ờ, cho mềm chỉ trừ 3 phút sau là mình bỏ xuống thưởng thức nha mọi người Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay hai vợ chồng Nhung sẽ ăn cái món gọi là thịt heo Heo không lối thoát mọi người ạ ờ, Nó là thịt heo kẹp với lại kim chi và cùng với lại bánh gạo của Hàn Quốc Xin mời cả nhà nha Đó, đây là mình vừa bật bếp và vừa thổi, lóng hổi vừa thổi vừa ăn Wow, chi trừ nè kéo sợi chi trừ cho mọi người xem wow, nó dài dài dài dài dài ừ. luôn dài không biên giới rất là ngon đây là mình à, gói kim chi này cùng với thịt heo cùng với bánh gạo vào để cắt này kim chi ra đấy em cắt ra cho anh là bánh gạo nha mọi người bánh gạo này là làm bằng gạo tẻ à, mọi người ạ wow chứ trừ đó uhm. bánh gạo rất là quánh rất là ngon và chứ trừ đây là sợi tơ hồng không bao giờ đứt uhm. ngon ngon quá à, đây là bánh gạo này kim chi này. cùng với lại cái chi trừ nữa uhm. à, rất là ngon luôn à, chi trừ mọi người có thể ăn cùng với cơm cũng được mọi người nhưng ở đây là nhung thay cơm bằng cái bánh um, bánh bánh gạo đấy mọi người ạ dẻo ngon cay rồi kim chi cay và chua nữa này ngọt lắm mọi người đủ các vị luôn cho chị trừ vào ăn nó ngậy lắm ăn nó nó quánh quánh đây là thịt thịt cá kim chi phô mai một mặt nó bị bén này này đó mình làm nướng hai mặt bén hai mặt ừ, các bạn bé nào ăn vừa giòn vừa dai nó như như kiểu như cháy anh ngon quá chứ chưa wow, sợi tơ hồng nó sốt như này vừa dài để em cắt đây là kim chi nó dài mà đúng kim chi gói vào mới lại bánh nhá ăn kiểu là cái, cái thịt nó cái thịt nó quẹn với nhau ngọt xong ăn kèm những miếng kim chi vào nó vị chua nó kèm kèm vào chua chua cay cay kèm vào nó hấp dẫn lắm anh miếng tập phải quánh dai ấy này miếng miếng bột gạo mọi người bột gạo nó như là bánh dày Việt Nam mình nhưng bánh dày Việt Nam mình là làm bằng gạo lếp còn đây là gạo tẻ nha mọi người Uhm, ngon quá em có làm cả cái loại bên trong nó có thịt trừ đó à đây à. cái này trong có thịt trừ không đúng rồi đây nhung có làm cả cái loại bánh gạo bên trong có thịt trừ đó ừ. là cái chữ này cái chữ trong ấy không phải chữ chữ sợi quá ngon nóng uống nước anh nước chi trừ quyện hết vào kim chi mọi người ngon luôn bánh gạo Ôi lần đầu tiên Nhung Nhung làm này thấy ngon lắm anh nhỉ Một miếng kim chi Một miếng à, bánh gạo Còn với lại chi trừ cuốn này một đầu nó bén ngon lắm quánh luôn đây là thịt kẹp bên trong kim chi ngon quá ngon ngon ngon quá nào các bạn rảnh các bạn thử nấu món này xem ăn nặng miệng ăn ngon lắm ăn rất là vào luôn ừ. ăn món này mà vào cùng mát trời á mưa gió quá đỉnh luôn ăn vào cái bột tấc nó dẻo và mềm luôn cái bánh à, bánh tấc bánh bánh gạo này nó đặc đặc như này mọi người nó dẻo cái chi trứng nó xính hết vào nó sợi ờ, kim chi này quậy hết và nó sẽ tự hầm bốc khói mọi người ạ, mọi người thấy mình bốc khói chưa <laughs> bọn ăn đến ờ, bốc khói cho đến miếng cuối cùng rồi ăn hết nhân còn bị áo đấy ngon wow. ăn cái ngon thiệt rồi, càng cũng kia được mình tất 啊，啊，关门了。 thơm cái mùi chi chừa ấy thơm bữa nay ngon quá mọi người hai vợ chồng nhung sẽ tặng ngừng cái clip tại đây nhé. hôm nay hai vợ chồng ăn cũng rất là ngon miệng và cũng ăn khá là nhiều và cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình nhé mọi người thấy kênh của nhà mình á à, hay và yêu quý gia đình nhà mình thì hãy ủng hộ cho gia đình nhà mình một like một đăng ký kênh và một chia sẻ nhá và bye bye hẹn gặp lại mọi người các video clip sau nha